không bấm đồ mod được nãy em nói em hỏi rồi, rồi bấm cái đồ mod được nè tay bấm được rồi. có ngón à có ngón này bầu hả vô vô bắt được rồi à vậy là được rồi cái đi cứ quay cái đi cứ quay cứ quay cái quay cứ quay cái quay cứ quay cái Rồi, tôi quy nữa. Bạn lên từ đầu tôi xa không? Dạ anh cứ hỏi em em cũng không biết đường sao <laughs> em chưa định vị được đây đâu có nhà đâu hả bên này thấy chặt lất rồi chúc chị xuống chung với em à, đến chung ha. À, Nguyễn Tuấn Anh 22 tuổi bé bị ờ, teo cơ năm ờ, lúc uh, ờ, 12 tuổi nè đưa anh này em noi giùm vợ ờ, quay quay cho cho cho nó đi ảnh mà ảnh quay ảnh ừ. ờ, quý vị các bạn thân mến mình đang có mặt ở đây là xã Thới Hưng huyện gì cứng huyện cờ đỏ à, ở đây mình đang có mặt lại uh, ấp 2 xã Thới Hưng huyện cờ đỏ và đang đứng trước một cái dòng sông bé bé xinh xinh rất là thơ mộng à, à, và lại tiếp tục là bạn chúng ta lại đi cùng với bạn à, Nguyễn Phước nha bạn Nguyễn Phước là trong các video trước là cũng là người đã giới thiệu cho mình à, à, thông qua cái Facebook của bạn và trên YouTube của bạn thì mình à, cũng đã tìm ra được rất là nhiều cái hoàn cảnh mà rất là hay ở cái tại thành phố Cần Thơ này à, chính vì vậy cho nên là hôm nay thì cũng nhờ Nguyễn Phước tiếp tục đưa mình đến thăm bé Nguyễn Tuấn Anh bạn Nguyễn Tuấn Anh 22 tuổi bị à, thì teo cơ thì bé thì do bị sốt bại liệt đúng không? Dạ. À, và cái ước mơ của bạn ờ, của, của em Nguyễn Tuấn Anh rất là nghe rất là thương là chỉ có ước mơ có một cái tivi để xem truyền hình thôi và chính vì vậy cho nên ngày hôm qua trong cái buổi học fan mình mình cũng có chia sẻ với các bạn trẻ là sáng mai thì chú sẽ tranh thủ chú đi qua huyện cờ đỏ để ờ, đến thăm nhà bạn Nguyễn Tuấn Anh và mua một cái tivi để tặng nhưng mà một cái nghĩa cử rất là đẹp của bạn ờ, một fan của mình đó là bạn Nguyễn Tố à, bạn Tố còn rất trẻ luôn chắc cũng khoảng tầm hai mấy tuổi chắc cũng cỡ bằng bằng tuổi bằng anh đó thì bạn trúng cái giải độc đắc à, cái giải đặc biệt của ờ, trong cái buổi fan meeting là một chiếc TV Philips 32 inch và ấy là thế là bạn nói thôi con xin lỗi chú luôn để ngày mai chú đi chú tặng luôn cho bạn Nguyễn Tuấn Anh một cái nghĩa cử rất là cao đẹp ở một cái bạn còn rất là trẻ thật sự là mình rất là ngưỡng mộ và hôm nay thì thôi hôm nay coi như là mình à, là chỉ là sứ giả thôi chứ lúc đầu là mình đáng lẽ là mình là người phải đi mua cái tivi mình tặng luôn nhưng mà mình hôm nay làm sứ giả luôn và đây là chiếc tivi của bạn Nguyễn Tố nha chứ không phải của Colorman rồi chú cảm ơn à, Tố rất là nhiều các con bây giờ thì à, chú anh Phước sẽ đi vào tìm nhà của bạn Nguyễn Tuấn Anh à, thay mặt à, bé Nguyễn Tuấn Anh Phước xin cảm ơn bạn Tố rất là nhiều ha hôm qua thì mình cũng đi dự chung mà mình thấy nghĩa cử của bạn cũng rất là cao đẹp mình cũng tính lên để cảm ơn bạn nhưng mà mình bạn chắc bạn cũng không biết mình là ai bởi vì bữa nay mình sẽ cảm ơn bạn rất là nhiều cảm ơn thay mặt lời tiếng anh cảm ơn bạn à, đây là bạn uh, Nguyễn Phước mọi người uh, bạn có cái kênh à, YouTube và cái fanpage của Facebook, uh, Facebook của bạn là rất là hay mọi người ủng hộ kênh do bạn Nguyễn Phước nha còn bây giờ thì mình nghĩ đây là một cái chuyến đi mà uh, thiện nguyện mà phải chắc là đáng nhớ nhất bởi vì không có đi trên bờ mà đi dưới sông bây giờ chúng ta phải đi bằng cái uh, à, cái ghe này người ta gọi là một số người thì gọi là cái vỏ lãi nhưng mà nếu mà cái tên quen gọi mình đều biết đây là tắc rán đó, tắc rán à, một cái ờ, cái ghe cái hình thoi và họ gắn một cái máy đằng sau và cái ghe này là chạy tốc độ rất là cao và nếu mà đi về đồng bằng sông cửu long thì các bạn sẽ thấy cái này rất là nhiều họ đi vào trong những cái con lạch những, những cái nơi mà hẹp những cái, cái lập này sông mà nhỏ sông hẹp thì người ta đi cái này đặc biệt là trong mùa nước nổi đây là một cái đặc sản của miền tây mùa nước nổi thôi mọi người cùng thấy chân Calamen vừa đi làm thiện nguyện vừa khám phá sông nước miền tây rồi con có rồi có rồi ra dạ, mấy anh em đi lên trên cẩn thận các bạn ơi xuống ngồi xuống đi đi vô trong giữa đi giữa đi vào giữa đi vào giữa bước vô giữa bước vô giữa có người nữa có ghé ai qua đi ngoài đứng đứng ở giữa đừng có qua đi ở giữa là ok rồi mấy người ơi hai bốn dạ. ờ, chào tất cả các bạn chào ờ, cô chú anh chị hôm nay ờ, rất là vui không được được được, được. Trời ơi, người ta professional lắm <laughs> Bước vô chính giữa là không sao hết bốn sáu đi, tám người đi, 6 người, 8 người đúng không? Chị Hanh ngồi sau lưng không? em lên đi đi cái quay đi cái quay cái quay cái quay cái quay cái quay con ti gà con cái phóng vỏ gà rồi sao cái đây vậy nè anh ngồi trước anh cầm vòng nè anh móc ra chạy nè nè chuyền chuyền chuyền chuyền cái vòng này anh chứ rồi Dần dần sao, xích xích sao sau, xích xích đây Ok, vui vui vui. Vui. À, đừng có úp xuồng là được rồi nha. Úp xuồng là chết luôn á. Mọi người mọi người ổn định. Anh ngồi xích đằng sau xíu đi cho nó khỏi. tay là bị kẹt ngay chỗ cái hút lục bình này hết đường ra luôn rồi lục bình có rắn không dạ không đâu dạ rắn không có thiệt hết đâu còn nữa mà đâu vô vô không ra mà ra vô rồi cái này là giờ chú cháu mình vô trỏng xong rồi ra đi ra luôn chứ khỏi còn chơi rước nữa cái, này là đi ra rước là hết biết được ra luôn rồi tao bỏ từ từ đầu đi vô xa không dạ anh cứ hỏi em em cũng không biết đường sao <laughs> em chưa định vị được ở trên đây google map của em là nó mất tiêu luôn rồi đó lên định vị <laughs> lên để định vị mới được cho đây vô đây luôn hả oh. <laughs> một hành trình gian nan mày ăn quay ra dây dây đây đi bấm vô bấm vô rồi dây Quy lên đi lên không lát. Đây còn cái tivi nè. Không lên định đi, lên định vị. Lên đây chị lên lên đây chị lên. Khoan khoan khoan, để định vị chỗ kìa. hướng chưa định hướng chưa chắc là nhà nhà bên kia quá đây đâu có nhà đâu hả ừ, ừ, ừ. bên này thấy chặt lất rồi bên đây không phải rồi quốc ơi đây là em thấy là gì thì không phải rồi ủa sao nãy chỉ nhà bé tiếng anh đi bởi vì nãy rước à, gần nhỏ cho đi theo luôn chỉ dễ ha dạ giờ phải kiếm người hỏi vòng vòng đây mới biết đường thôi cái, này là em lạ quắc luôn rồi để đó chỉ rồi. rồi xuống ngồi xuống tiếp vị trí ai nấy ngồi dướng rồi hả chứ nè ông nào ngồi qua quẩn không có biết cái điểm mình đi hơi khó chỗ này là quá chỗ này không có ký ức nào luôn không có hiện lên đâu cái định vị nó không có không có dạ dạ dạ để em gõ cỏ gõ cỏ gõ cỏ rồi ăn cái này nè cũng biết đó lần đầu tiên cái vụ này luôn nè trên bờ định vậy trên bờ thì mình em em đây là cũng lần đầu tiên đi luôn đó vậy đó vui tại vì mình mình chạy xe honda anh biết không cái bờ đê ừ. vòng vòng ruộng là nó vừa bề ngang nó vừa đủ cái xe honda thôi đó là... Dạ. này nhìn nãy giờ không thấy con đê nào hết trơn cứ từ từ không có gấp nha cái con chừng nó dao nó bé bén dao nó khó này cứ đó ngày hẻo nó bên một lần nữa mà bên đây là nhìn không phải Được không? tại vì cái nhà nó bên trên này là à. mấy xong rồi dập bên đây nè đó dạ nhẹ được không gần hết rồi gần ra đó ra đó tới hết rồi đó ờ khứa khứa mà nó là khứa khứa đó là đi này này là đi âm u trời trăng nó nước đâu vô đường cùng luôn con gà có con rắn không? Dễ gì, ơi. Xịt tối ngày mà làm gì có rắn. Cái này là rắn lục không đó. Có đâu. Không. Dễ gì. Nó ăn nó thiệt tối ngày mà sợ thấy bà. Ok. Sạch. Rồi rồi. Rồi vậy rồi, ok. Rồi. Rồi chán dao luôn. Đây chán giao luôn là sư phụ mình đâu có cây gì đâu rồi đẩy đẩy sát vô cho chú lên chứ nghe là con đó vậy mày hướng hả chị nhận mộ đi cho ngồi đây ra rồi đẩy vô đẩy cho chúng nó đẩy cái là đẩy vô thì khỏi cứu không nắm nắm tay ờ, cô đó đây nắm tay dưới xuống dễ à ừ. khoan cho vô chút xíu bắt tay ơi lôi vô lôi vô lôi vô đi ê cái tivi cái tivi cái tivi nha nắm tay kéo vô không ngồi đi chưa hả ông, ông ngồi đi chưa hả Trời rồi. À. Không ở trong không đi chơi. Chị chị chị chị ngồi. Đây đưa đưa cái chèo à. đây. Ồ giữ cái chèo nó đi. Ờ. <coughs> có cây chuối sau lưng kìa, có giờ ôm cây chuối sau lưng á để cho lôi vô, lôi vô, lôi vô, lôi đậu vô. Không nội chạy ra ngoài rồi, chút xíu tới ngoài rồi, con ờ, hồi về em nội đi rồi ờ, cho thằng này là nước nội đi ra rồi đã, đã ông nội đi ra rồi ông nội đi ra rồi được không được không, không? vô chút vô hả ok luôn đã rồi rồi xuống đây xuống đây xuống ngộ mỗi người đây chụp vào lên sao đây xô ra đây người trước ủa cầm dọc xô ra rồi xuống đại ca ơi đại ca vẫn không đó đưa dầm đây đưa à, đưa, đưa cái dầm anh anh chống ra hả chống ra được chứ đâu có ve để ngắt cái đường nào ve được đâu anh Hết anh đưa đưa cây anh ra ở ừ đó từ lấy ra rồi chưa nữa đi nữa đi ô quá nhỏ luôn rồi cố lên cố lên cái này ra tới luôn tới nữa luôn tới nữa luôn chống ra má không có thu về thu về người về ra được không <laughs> về à? đó luôn đó luôn anh anh anh đưa đây anh anh ơi đưa đưa em đưa dầm em đưa dầm em rồi đây đây rồi cho cho bắt tài nữa người ta sắm cái vỏ lãi khác có số về trời ơi này mình lên mua vỏ này đi giao đồ có nhiều, nhiều đâu sắm gì nhiều khí giao <laughs> đồ đi đường trái đâu đâu đi đường đường cùng gì đâu sao quần hồi chắc nó hết xăng quá dễ dạ, vậy sao quần hồi chừng đủ xăng chạy có đâu em mua tới một bình là bình chạy được bao nhiêu cây số xa lắm nhiều đây chèo ra giờ mà chèo ra ngoài cũng mệt chứ à. hồi nãy mình quẹo vô vừa quẹo qua cái cầu xi măng là thấy có chỗ lên đó nó ổn nãy ông chỉ gần lắm mà chỉ cặp vô ờ, chỗ cái cầu xi măng là tới có cái nhà nó có cái đó hay là mình ra chỗ cầu xi măng nãy đi mình, hỏi quay quay lại chỗ cầu xi măng đi đúng rồi quay cầu đó, cầu xi măng đó mình kiếm người mình hỏi cho nó mình hỏi là chắc chắn sẽ... Ờ. rồi nếu mà không nữa mình tấp vô mình đi bộ luôn á chú ừ cho nó thì ờ, đây gần còn cầu xi măng đây mình bước lên đi bộ đi rồi chán. Dạ, dạ, dạ, em. chị Thanh Thanh đấu dữ không? ấp 2 xã Thành Phú huyện Cờ Đỏ thành phố Cần Thơ ở đây là gần sát cái bờ sông mở mẹ phá luôn đi gì đâu mà sợ vậy mày vô á hồn cầm mấy không được đập mạnh vô ăn không hồn ăn không được không nổi tôi ơi không cầm ăn lấy cái bồ đó nó nóng quá dạ, dạ, dạ. sụi đủ đủ đủ đủ cho em đủ cho em rồi rồi finally we did it cuối cùng thì tụi mình cũng đã tìm đến được nhà của bạn Nguyễn Tuấn Anh ở đây là căn nhà tình thương do hội NNCDDC không biết là hội gì luôn để nhà tình thương và địa chỉ đây là địa chỉ nhà của bạn Tuấn Anh 161 suyệt 46 suyệt 33 ấp 2 xã Thành Phú huyện Cờ Đỏ thành phố Cần Thơ rồi quý vị các bạn nếu mà mọi người có ờ, muốn đến thăm bà ờ, Tuấn Anh thì mọi người cứ đến nha à, có địa chỉ ra ngoài đó rồi và rất là dễ tìm nằm cạnh dòng sông Lòng Ống xéo xéo số 3 lò thiêu xéo xéu uh, số, số 3, 3 lò thiêu số 3 lò thiêu ừ, cảm ơn rồi à, thôi nào không nói chuyện được không con dạ con khỏe không con bình thường hả rồi em ờ, bữa chú có coi cái video của ờ, của anh Phước á ừ, nó nói con ờ, ước mơ con là con muốn con cái tivi phải không đây là chú chú mang thay mặt với bạn à, Nguyễn Tố mang cái tivi xuống tặng con này anh thấy không cầm cầm lên thấy không thấy không thấy không thấy không thấy không con để, để để nghiêng của dạ. anh cháu nó bị ờ, cháu anh nó đang bị từ lúc nào? Bị như đó nó bị... Còn ờ, nhỏ luôn hả? Đó, nó bị từ đó, đó nó mới 12 tuổi chưa bị. Nó à, lúc 12 tuổi bị hả? Cái bóng bóng bóng. 12 tuổi ờ, bị ờ, bị sốt bại liệt hả? Dạ. À, coi như năm nay là 10 năm rồi đó. Đúng rồi. Dạ rồi cứ nằm vậy rồi xong rồi ăn cứ ăn uống thì đúc rồi. anh đúc nè tay chân có cảm giác không con không? hả nghe được không cái tay con nghe được hả cảm giác chân có cảm giác không ừ. à, ngón chân cũng nghe được à, lật không được thôi ừ, sao con không không mơ cái gì khác mà con mơ con con, con, con muốn có cái tivi à, để coi hả cứ nằm về buồn lắm không ngày nào ừ nhưng mà con có nằm thì con có cảm giác bị mỏi hay là bị ấy không con đau mỏi tê lật à tê cũng lật qua hả dạ ờ. anh có mấy cháu anh ba đứa ba đứa hả bốn đứa rồi nhớ trong đứa rồi à, đứa rất xong nó đi đứng rất trọng đủ vậy cũng ra vậy năm bị lăm tuổi Ôi da Có đứa bị 55 tuổi là anh của em Em đúng anh mà ừ. Ồ cũng bị ờ, sốt bài luôn của xa nhà luôn hai hai đứa bị hết đó là mình, mình không có điện đó nhà này là của nhà nước ờ, của của của được lên ờ, mình tháo như vậy cái nhà này là bình thường anh có làm gì không anh có tôi đi đi đi, bắt cua đi đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, Năm, nay nhiêu tuổi anh? 49 tuổi 49 hả? Trời ơi, 49 này 50 Đúng là cuộc sống mà khi người ta khổ quá thì ờ, nó, nó làm cho người ta già đi nhanh hơn rất nhiều Mọi người nhìn mình anh tên đó tên gì vậy? Nguyễn Nhân Hùng Anh Hùng Trong nhà là bà là tiếng Anh là, là, là thứ mấy? Cô ta là đứa qua, tới là tới nhỏ nhỏ thứ hai, đứa qua là rồi nước hai là trên trên tuấn anh là trên tuấn anh là có con trai gái có mà anh trai nó nước xong nó còn đứa út nữa rồi hai trai hai gái ừ. anh hai trai hai gái hả? Ừ. còn hai trai hai gái mà có có một đứa thì rất xong mất rồi còn à, giờ Tuấn Anh thì bị nằm chỗ vậy còn hai đứa gái thì đi học à? có con có đứa con có chồng đứa kia nó theo chuyển đi mặn rồi à, à. rồi thôi chưa có gì à, chú này ờ, chú mang cái cái tivi này xuống tivi của một cái bạn à, ờ, bạn tên là Nguyễn Tố bạn chắc cũng cỡ tuổi con á nha dạ, thì chú chú mang xuống giùm bạn có lẽ là chú chú tặng con nhưng mà hôm qua bạn đó bạn bạn ờ, tham dự cái ờ, fan meeting của chú bạn trúng được cái tivi cái bạn tặng cho con luôn à. cái bạn kia kìa các còn chú thì chú chỉ có đi thôi chú đi chú giống như chú là delivery vậy đó chú đi <laughs> giao hàng thôi rồi thầy ha rồi còn anh phước bữa nào anh phước xuống anh phước ráp uh, ráp giùm con nha thứ bảy anh xuống thứ bảy anh xuống anh xuống rồi ráp tivi cho con coi nha ok dạ yeah, ngon dạ. còn cái này thì ờ, đây em có tí ờ, tí ờ, quà thôi như giúp đỡ anh với anh chị anh chị ha dạ, bà xã còn không bà xã chết rồi con bà xã mất mà, hả con mình anh sống mấy đứa không dạ À, hàng ngày chú đi một cua bắt ốc á ừ. À, rồi xong rồi bị chai cắt đứt banh cái xương hết trơn tại vì tụi em cũng đang tính hỗ trợ cho chú một cái chiếc ghe để à. sau khi đó chú có thể là chèo ghe hay là bơi á cho ừ. khỏi phải lội dưới sông đó rồi thứ bảy tụi em vô tính làm tiếng chú à, mẹ mấy mấy đứa mà xã anh mất năm nào tám năm rồi ờ. năm ba sáu rồi sao mà có nhiều người ở dưới trời yeah. Dạ. con tỷ có con tỷ nè nó không đèn bắt nó hụt hả bắt chi được rồi chú quay được rồi đừng quay hả nó có gì đó không có gì hết chưa? rồi thôi chú tới thăm ờ, con với gia đình chút nha rồi con vui ha cứ mở coi tivi coi nha dạ có. kệ không căng không dạ. nhìn thấy chú không nhớ mặt chú không <laughs> rồi nhưng ở đây đâu có mạng đâu đúng không à, ở đây không có mạng thì đâu có coi được uh, chủ yếu có, có hình ảnh coi là bé vui rồi à, à. trước giờ là con chưa bao giờ coi tivi luôn hả từ bé nó lớn giờ luôn ha nhà đâu có ừ, đâu nó bệnh nó đi làm gì đi làm sao được đi làm cho nên làm tới nhà ai cho chưa bao giờ coi chưa bao giờ biết tivi là gì luôn à có có nếu có thì qua nhà người ta coi hả dạ con biết ờ, con có biết chương trình thách thức danh hài không con có nghe nói không không biết à biết không biết thôi hy vọng rằng là cái tivi của bà Nguyễn Tố tặng con thì con sẽ coi được rất nhiều chương trình của công ty chú làm nha công ty chú làm mà nhiều chương trình lắm thách thức danh hài vòng mãi vòng ai rồi hát mãi ước mơ ô trường hợp của bé ờ, của, của bạn ờ, Nguyễn Tuấn Anh này nếu mà có một nhà hảo tâm nào hay là ai mà có một cái giọng hát hay thì cũng có thể ờ, đi hát ừ, tham gia chương trình hát mãi ước mơ để giúp đỡ bé nha dạ, vâng. rồi con vui nha rồi cảm ơn dạ. phước nha không cảm ơn phước dạ. giờ ừ. dạ, anh phước là chúng mới biết á anh về nghe nha đã dạ có thứ bảy anh vô dạ dạ cảm con về luôn hả à, chú hồn anh à, dạ. sức khỏe nha à, thứ bảy con vô thêm một uh, à, quần nữa con dắt mấy dạ. bạn kia vô dạ đây con giờ dạ, tạm biệt à, cảm ơn phước cảm ơn dạ, phước mình nữa rồi trời chú cháu là cái này là <laughs> quá trời nhất giả luôn rồi sao bây giờ mình đi ra cầu đi đường bê tông đi